không anh mày dân chơi mà thì anh nhiều khi thấy dân chơi thì cái đóng này rồi cộng lại coi chứ đóng bán bán rồi cả tỷ bạc chứ mất đâu wow. Tôi không phải cộng lại từ từ pin bọt rồi cục pin gần 10 triệu đó ông nội ủa cái hàng này mày khai cái lẻ đi thằng mày mày sau đi rồi cho tiền mày hàng này hàng tắt máy đúng cái mẹ luôn nè tắt máy đi À, xin chào em à, đến với à, chương trình à, vlog của Duy Nguyễn à, Để thay đổi không khí cho chương trình nha Hôm nay mình có ngày nó máy chạy bộ, đồ xích xiết, đồ này nó khổ quá Bây giờ nói tới cái màn mà hao phí tài sản qua những năm tháng anh làm uh, video mấy em Thật ra làm video, làm youtuber này nọ kia các kiểu Giờ kinh gì đâu mẹ kinh cốc mới được có 606k follow à Mà 606k follow mà hết nhiêu năm rồi 6-7 năm rồi đó mất đâu lỗ quá lỗ thấy mẹ luôn cái này F2 cái đám này là F2 nha mấy em F2 là anh đi hết vàng rồi đó anh đi hết vàng rồi xong rồi cái à, à, bây giờ là cái vàng thứ hai thì à, hồi mà trước cái thang giới thiệu cái áo mới áo mới cà mau nha cái thằng là làm áo trên là cái logo dưới vú đằng sau nằm đây khó chịu thiệt á anh kia mà vú tao bự mà lên đây nè đó áo này áo áo áo áo này phải lưng lưng đẹp mấy em đó, quần mới luôn nha quần mới chuẩn bị là tặng chuẩn bị là tặng mấy em rồi à, đây là đống tài sản của anh qua những cái năm tháng mà anh làm à, video đi hết cái cái này là F3 luôn thằng khứa này F3 mấy em thằng khứa này là một à, DX Mark 2 mua à, hồi đó mua 170 180 gì đó. quên bà đó rồi wow. không có tính ông ông Lan nha ông Lan là anh chơi đen đỏ không em đời anh không thích chơi đen trắng chơi đen đỏ không à đó rồi à, đi trước trước thằng này biết nào không thằng sáu dx thằng sáu dx lộn lộn mày ơi 6D không có D không ít 6D có người ta 6D đúng không đó là sáu d chó điên kia nó dụ tao mua đó con ờ, chó điên bên quận bảy mà nó, nó ngày xưa nó fan tao mày ngày xưa cũng á mình làm phòng bên nước phú ảnh ra ăn dạ thằng khứa nó mắc cười đó em nó nhỏ nhỏ con mẹ nó nó, nó mê tập tạ lắm mà nó không đi tập chứ nó làm lúc đó nó chụp hình đám cưới này nọ đâu đi gà đi đi đi dụ người ta đám cưới về phim rồi đó cái biết sao không hôm qua ảnh không có tiền nó mua máy anh mới cười thôi mà xong rồi cái dụ mình mua 6 d để mình quay phim ở bên phòng gần đó đó xong rồi tối con mượn con mượn đi chụp xô à, này biết ship kia đúng rồi rồi sao cái cái sao sao nó nó nó, nó biết chỉnh mẹ vậy tao bị hư hư cái máy đó xong nó mua lại luôn đồ mà nó mua là cái máy đó xong rồi tao phải mua khác đó là 5 d tích mắc ba Hả? ủa năm đây mắc ba hả quên nói chung một thôi giờ tao làm chủ tịch lâu quá không nhớ mãi nha thừa nhận 5D mắc ba, à, 5D mắc ba thì sáu sáu mấy cũ á, biết nữa sáu bảy sáu tám cũ gì đó anh mua hàng chính hãng không à ông bảo đảm nay mua hàng chính hãng không chơi yêu, yêu nước đồng nàng vậy thôi chứ muốn gì nữa rồi à, lem đó hả cuộc đời của anh mà ngày xưa đó là anh mua mua lần đầu tiên anh mua cái len đó len cùi len len nó chụp chim chụp bướm đó chim nào chụp được hết á nó chim nào chụp được hết em cái đó là gì à, gì tôi nhớ là gì 85 85 à, f 1.8 mày mày quá mày 1.2 là lên đỏ con 1.8 lên trắng tao nói mày cái lúc đó tao mua là, là, là lúc đó tao chưa có tao chưa có tiền mua được đó mở phòng bên kia mẹ tụi ta tụi tắt phòng lấy có ờ, hai trăm ngàn vé đủ vô nó bào sáng bào chiều luôn lỗ thấy mẹ tiền đâu mà mua lên xịn anh mua lên ờ, một một một trăm tám gì đó đúng rồi một một f một trăm tám để trắng nó là cái cái đời mini dành cho mấy sinh viên mua còn đại gia thì nó mua f f một trăm hai nó một trăm hai thì nó mắc hơn một trăm hai lên đỏ tám mươi lăm cũ bộ nhớ nhớ số xa số sáng luôn là sau đó đó nói về lem nha là anh dên lên dàn lem luôn nè kể cho tôi nghe đủ tiêu cự hết chỉ có lem chân dài chụp chim không có thôi lem chân dài màu trắng chụp chim f 2.8 đúng rồi 70 200 f 2.8 này nó nặng quá không mua nhưng mà tao mua cái giải tiêu cự từ dưới chuối luôn nè nói cho nghe f 35 f 35 lên zoom 24 35 tao không có lộn đâu mày 24 35 lộn lộn 16 35 16 35 nhìn cái gì từ từ để anh mày kể cho nghe 1635 lên viết nha Thằng nào chơi máy ảnh là biết được hệ cái giải lên của anh rồi đó 16, 35, 24, 70 Ok chưa? Rồi còn có thằng con à, Hình như tao có con 35 feet nữa Con con con 35 feet nữa Ở đây phải không? Biết sao có con lên 35 feet không em? Nè nhìn tới đây nè, đây 35 feet nè 35 feet đây, tụi em biết sao con 35 feet không? Nope Tại vì á là ờ, anh, anh, anh đọc trên mạng á trên mấy cái thằng làm phim hollywood á nó nói là giờ dân chơi á phải chơi lên phích màu nó mới đã còn mới lên zoom á thì màu nó xấu đó mà bây giờ cái máy ảnh của anh á nó có hai dòng một cái là full ram một cái rót má nó chó chứ hai mấy chó này rót hết ủa mấy chó này rót nè nó có full ram đâu thằng khứa này có full ram mà cái full ram cái rót là gì hiểu không thí dụ như trong căn phòng này có ngõ kia chụp hình phát không đó, thì mà cái rót này không bắt hết con đâu cái đó cái đó là bắt được có nửa con bắt trên không bắt được dưới bắt dưới không bắt được trên đó hiểu chưa tức là bây giờ ở trong cái hệ máy ảnh đó em nó nói là nhân cho một chấm sáu ok đúng không nhân một chấm sáu thì bây giờ á em xài cái crop á là cái mình kêu là cái gì đó cái giống như cái cái cái cái cái tiêu cự cái tiêu cự giữa cái mắt này với cái người đó đó là ở ngoài thực tế đi vô trong máy nhân 1.6 nó mới ra tức là ở đây nè mắt mày nhìn thấy rõ là nguyên con trời dưới đỏ đen rồi đẹp quá trời luôn nhưng mà thực tế con mắt của con máy ảnh này á con máy rót này á nó không nhìn được một 1 sáu ôi lộn xin lỗi nó không được nhìn được vậy mà nó phải nó phải cận vô đó nó cận vô nữa là tức là cái cái máy rót này nè nó nhìn rõ nữa rồi à đúng không thì nó xảy ra cái vấn đề là khi mà tôi phim á ở trong phòng game á là mấy lính tao nó ngồi nó không có chỗ nó che nó bị chặt nó bị chặt nó không có vụ động tác rồi quay nó quay nguyên con mà nó đứng cái chỗ đó nó quay được cái nửa con thôi đó cái đó là cái vấn đề mà anh phải mua máy này hồi xưa phải này nói chung là dòng máy ảnh là cái dòng máy ảnh là nó nó full ram rồi trừ khi mấy nào mua máy ba số nó mới rót nha ủa phải không mày ủa lộn lộn ờ đúng rồi cái máy ba số nó rót đó ví dụ như d 500 hay d 550 hay là gì d 600 gì đó còn mấy cái dòng mà một số là nó full ram nên tao mua máy này mua đầu tiên là máy 5D xong đổi máy này luôn thì bây giờ đứng chỗ quay được hết đó lý do còn giữa cái lem mà zoom với lem không zoom mới là khác nhau cái màu ha khác nhau màu chất lem phích nó nó màu nó, nó ngọt hơn chứ còn bokeh nó đã hơn nữa bokeh là gì vậy ta bokeh là gì vậy ta à, bokeh là cái thể loại mà hình chân dung mấy mấy tao vô nghề á chụp chim chụp bướm độ có xó banh nắp banh nóc cái phim luôn hài lắm em bokeh đó bokeh của cái lem thì là đẹp nha còn mấy khứa kia về photoshop nó ngồi nó cắt dùng chọn á nó cắt hình hình chỗ này xong cái dùng kia đó nó nhấn control shift g gì đó control g hay control gì đó để đảo dùng chọn đó xong cái nó xào chẻ filter vô nó bo ke rồi bằng bằng áp nhìn đúng gớm luôn đó nên chặn đường của anh là nói tới em đúng không à, vậy là ba, ba con rồi đó 16 24 35 với với 24 70 rồi thêm một đống đồ là lên phích luôn 50 có luôn 50 em có luôn 50 với 85 50 85 với 135 nó kêu là cái gì bộ ba quyền thoại bộ ba thần thánh trong ngành lan giúp ờ, ngành lan chân dung lan nói chia làm lan chân dung với lan phong cảnh nha ba lên đường phố ví dụ như mấy đường phố mà phóng viên nó thì chơi hai bốn mươi mười đó đó là chụp được phong cảnh nó chụp được mấy bà bán mua tiếng gõ rồi, rồi đường phố vỉa hè đó qua cương rồi đó còn mình chơi chân dung á thì là chơi ba lên điện thoại đó là lên à, à, 50 với lên 85 với lên 135 anh có đủ hết nhưng mà cái đèn 135 của anh bị khứa khứa đó khứa con đạn nhỏ nhỏ này nó vụ bán rồi nó nói là thôi anh ơi giờ mình giàu rồi bây giờ mình giàu rồi cái phòng mình dày thì mình không cần phải đâu đi xa xa chi bắn cái đèn nó bắn lén đúng không có đèn bắn lén dụ mình nhìn nhỏ cái bên nhà tắm nó xa quá cái đèn nó bắn tới còn len này bắn thấy gì hết nói chung là cái kiến thức về len nó giống như thấu kính gì đó nó nói chuyện nó sơ sơ thôi tụi em cũng trong nghề tao hiểu nó tóm lại có nhiều lem nó tóm lại vậy đi nó là một, một, một cái lem mà trọng đỏ đỏ rồi nè bây giờ xào lên xào sướng cứ năm năm chục củ một cái đúng không có cái mắc hơn cái rẻ hơn cứ xào năm chục củ một cái đếm đầu lem coi one chu tri pho ủa sao hết rồi ủa tao nhớ tao mua nhiều lắm mà không có đem lên luôn hả không có đem lên luôn không có đem lên luôn hả vậy là bên kho còn đúng không đúng không tao nhớ tao mua nhiều lắm mà mất là tao ăn hả xiền luôn không chạy đâu hết trơn trời hết á mất là tụi bay ăn đó rồi anh nói cho mày nghe một cái thông tin táo bạo nữa gì nói gì tao máy Còn có phít trăm nữa Phít trăm gì đó biết rồi nó len đó len macro Len macro là ngày xưa anh dùng cái len đó đó ăn chụp những con ghẹ rất đẹp <laughs> Mày lo thành ra cho, cho, cho, cho chúng coi không tao nói tao sợ luôn Trời đất con len chụp ghẹ đẹp lắm ba Ghẹ dốc Ồ ghẹ góc bao đẹp luôn Len đó là len chụp rô, Chụp những cọng lông Chụp uh, con chim Chụp con con ong chụp con phiếu à, chụp trong sau bao đẹp đó là thể loại macro ok rồi tiếp qua tới dòng máy máy thì này cũng nói rồi giờ tại sao đến với những dòng máy này nó thật ra thì uh, uh, lúc đó thì cũng có tiền xong rồi mình sao sao cái mạng thấy nó lạ mua thôi thấy nó lạ thì mua thôi mấy em chứ cũng không có cái vấn đề gì cả đây mà này nó báo lỗi thẻ là nó vô tiếng không mày vấn đề âm thanh chút xíu đó là cái chung vấn đề đó cũng là anh sẽ ờ, đa cuối clip vấn đề âm thanh nha thì à, thằng kia nó đem hai ba cái len qua nó chứng minh thằng đó nó su đó thì bây giờ nói chung len thì nhiều lắm anh không muốn nói nhiều nữa mệt đó. mấy len này xài ờ, thì nó bền lắm em thì à, anh mua len là anh khuyến mãi luôn hai triệu tư hai triệu tư cái filter cái filter hai triệu tư đó ba Ủa, anh mày dân chơi mà thì anh nhiều khi thấy dân chơi thì cái đóng này cộng lại coi chứ đóng mắc bán rồi cái tỷ bạc chứ mất đâu wow tôi không phải cộng lên từ từ pin bọt rồi cục pin gần 10 triệu đó ông nội rồi đất cái pin nó nhỏ nhỏ vậy chứ mà nó ghê nè pin là mấy cục đánh đích nè à, rồi thôi tôi qua tôi nói máy máy là mấy khứa này nè hai khứa này có một khứa bán rồi nữa thằng khứa bán rồi như là xe trăm đó là anh mua anh, anh thấy trên mạng nó nói nó cái cái cái cái, cái thằng canon á nó chia được hai dòng dòng phim dòng ảnh thì bây giờ mình đã chơi dòng ảnh rồi thì mình chơi luôn dòng phim cho nó xoan đó cái anh ra ngoài tiệm mua mua được cái bánh bóng này luôn mặt chỗ mặt lắm em lên mạng coi thằng xe xe trăm lẻ rồi tới xe 300 tới xe 500 tính mua xe 500 không tiền mua ba mà tao mà sẽ chơi xe 500 chắc khùng lắm luôn á mà nó có mắt nha mắt một mắt hai anh mua mắt hai không à tao cái số nào mà mua thôi à mắt một thì chắc cùi rồi không mua nên mấy con này của anh là mắt hai trung bình với con máy không á là từ trăm rưỡi tới hai trăm rồi lúc anh mua đó giờ bán lại chắc 10 ngàn có lộn 10 triệu đó mà thường á nha anh nói tiếp nè tại sao anh mua anh mua cái máy này mà anh còn mua máy này nữa nó rối lắm em đại lỗi lần thứ này nó đem lên gì không biết nữa đem lên đem nhái gì không biết gắn được còn cái thằng len này nè là anh gắn được cho cả máy chụp ảnh lẫn máy quay phim thằng len là được dùng cho tất cả cái thằng khứa à, máy quay phim đó nó còn một cái hệ dòng len bự bự nữa quên mẹ tên rồi cái len bự chà bá luôn cái len đó ta tỷ bạc cái cũng có nữa đó tụi em có thể lên trang Canon tụi em tìm hiểu nha nhưng mà lens này chưa phải lens này là lens sang trong dòng nhiếp ảnh nhưng mà chưa có sang trong dòng quay phim nó ta chơi 5D 300 mắt 2 á là nó gắn nó, nó, nó, nó 4K rồi đó là nó phải chơi cái lens đó nữa nhìn nó ngầu lắm trời mấy thằng kia mà nước ngoài mà nó vào Hollywood nó chơi mấy này nè tụi bay sẽ nói là Hollywood ta chơi máy máy rét rét cái gì đó cái mẹ đó nhưng mà nó cũng có chơi Canon vậy đúng không có máy gì máy rét rét máy rét rét gì đúng không ừ rét quang rét tu gì đó chứ lúc này không sao có filter rồi tới hai người này hai này phóng sự định hình với em ơi hai này là tao bị dũng mua nhớ thằng này không này là clip cần giờ đồ mắt này hứa này clip cần giờ này mấy em cần giờ biển gọi gì đó rồi gì à, nhớ nhớ cần clip cần giờ chưa đó thằng này là 70 triệu quay được clip cần giờ nằm ngủ tới giờ quay được mấy clip triệu view tập thể hình đó ờ quay à clip à nhớ rồi ồ cái clip này là quay cái cái giáo án à, giáo án à, phổ thông cơ sở gì đó là nó đó rồi xem mà nhưng mà gọi thằng khứa này là sony và thằng khứa này cũng là sony thằng khứa này à, tới trăm mấy rồi không em thằng khứa ở ờ, thằng khứa này panasonic nè ok lộ thằng khứa này sony à, thằng khứa này thì quay cái cái cái, cái clip mà bổ ngửa con nhỏ kia nằm giữa công viên á cái clip mặt nhỏ đó thời đó nó còn múp cái ba nó chưa có chồng đó nó nằm nằm lật ngửa nó, nó nằm đè nó nằm đập ngửa giữa công viên đó rồi xong người ta gì nè cái thằng lâm lùng đó tới luôn nó đá cái chết mẹ đó nhớ biết không đó. xong rồi à, quay thêm mấy cái tại tại vì sao có ngày tại vì có mấy cái clip mà tất nhiên công ty rồi à, cái gì mà quay ba lát rồi gì gì mấy cái dạng đó đó nên có một thằng nó cầm để chạy tao chỉ vì cái clip có hơi tỏ hơn trăm triệu ra tao mua máy để tao cũng giữ chịu chơi ghê chưa mà xài được cái hai ba lần một cái vấn đề anh muốn nói là gì vấn đề muốn nói không phải là đang khoe máy mà có khoe cũng ra rồi cái giờ đề của nói là anh bỏ đằng đóng tiền nhưng mà giờ nó hư mẹ mình hết mấy em coi mấy cái video mà thấy cái tiếng đó cái tiếng nó sàm sàm nữa tiếng nó khó nghe vang vọng gì đó là máy nó bị hư bực lắm đó bây giờ nó đổ bệnh hết cái ống máy này thì bây giờ sao đây máy đổi dàn máy khác mẹ nói như mày nói làm chó gì rồi mới bán đổi dàn máy khác bán đổi vàng máy khác rồi lần này tao thực dụng rồi tao không chơi gì nữa nè thực dụng rồi tao mua thêm con này nữa thôi mày chơi được chơi không chơi được thôi kệ mày chứ giờ sao chứ mà giờ mày mày kêu mua con gì giờ đổ qua sony đi mày khùng hả mày má đổ qua sony lấy dàn này tao bỏ chó ăn hả tao bán hết dàn đó luôn tụi nó bán hết dàn đó rồi, rồi, rồi đổ qua sony rồi quay cơ bắp sao nó bo ke được Sony mấy cái dòng Alpha A7 đồ là dòng giống như giống như cái dòng một một DS nè chứ nó phải dòng máy quay Sony kia đâu. Không bán giờ mấy em em có hư đâu bán giờ nó cũng rẻ lắm, mấy khứa ờ, mấy ảnh này lại gì nữa. Ủa nhận lem tao mẹ mẹ lem lem còn lem đỏ không á, một cái hai cái ba cái bốn cái năm cái sáu cái. Mua cái 50 triệu rồi mày nội tiền tiền mua không ba trăm rưỡi rồi. Wow. Giờ bán được nhiêu? Đúng không? mày kêu đổ qua Sony Alpha Alpha bảy nhiêu cái Alpha A vậy mày nhiêu cái mấy chục đúng tự nhiên tao đang chơi chơi hàng tỷ mày qua hàng mấy chục ừ. mày mày dũng tao con này lần rồi thời thời thời đó nó vậy thời đó nó vậy con thấy con mẹ gì cũng mày kêu tao mua con này ấy bậy ơi bậy ơi con này mày kêu mua chứ nào kêu mua ờ, lúc mua con đó là em nghĩ rồi Ủa, nghĩ gì nghĩ trong đây ngoài mày ra không có một đứa nào dám tư vấn tao mua máy đó mà tao không bao giờ tao chơi hàng sau đây tao có thề luôn đó mày hai con này là mày chưa mua nè không chạy được <laughs> con đó thì đúng rồi ông nói mày chưa mua thì mày thu đây mà ok rồi má thu năm chục để lên sập giá thị trường ông mua mua bảy chục giờ bán năm chục phải rồi <laughs> mày mấy tài lâm có hại không bảy năm rồi bảy năm gì thẻ nhớ bị nữa nè hư hoài má bây giờ cứ thẻ nhớ hư hoài à bây giờ tao hỏi mày nha tao quay tao nói tao đã mệt rồi mà trong cái lúc mà tao nói á thì đâu thể nào được mà tao nhớ được tao nói lại tao nói là tùy theo cảm hứng đúng không tự nhiên hạng vũ đến trận tự độc tao đây tao quảng cáo lên body tao đâu nghĩ trước đâu tao nghĩ trước tao làm không <laughs> không nhưng mà vấn đề là gọi lại gì anh là có tài hùng biện anh là có tài diễn thuyết đúng không thì anh nói anh xuất khẩu thành văn thì biết nó nói gì thôi giờ kêu lại thua mà giờ phải nhớ về tiếng nó ban nữa có mẹ gì cái máy tao ba trăm triệu mà đập sẽ nhớ đập được nữa là lỗi cái máy lỗi cái thẻ vậy là lỗi cái máy rồi đó thẻ nó đổi rồi ờ mày ngu tao nói lỗi tao hỏi lỗi cái nào mày nói lỗi cái thẻ bây giờ nó lỗi cái máy rồi video up lên chó là nó luôn cái máy nó ngu giả mang trời ơi trời ơi là trời sao được con này ta tức thiệt cái em tính làm video xả chép mà chép thêm không hơn là con điện thoại ba mắt này mốt lấy cho quay luôn đi mày khỏi con phải gọi là ok đầu, đầu tư vàng ba mắt đi anh là là, là, là, đi, đi mua máy đóng máy là làm video sao nữa không có lời rõ không có lời gì trơn khổ đấy mẹ tao thấy mấy youtuber giờ đầu tư gì hay lắm nó không như mình đâu nó làm gì nó có tiền như mình mà đầu tư thấy video nó hiệu quả ghê mình coi lại cách đầu tư đi bán hết đi chừa lại một đĩa thôi rồi mua ba mắt quay gì bán bán hết thôi giờ mày đi mày đi mượn mẹ cái cặp anh alpha mày test ngày hai ngày đi quay phòng chính tao sắp tập rồi đó đẹp với tao đầu tư xấu thôi kệ mẹ luôn quá Nguyễn nhận đang có tiếc lắm đang chụp hình tao tính mua đó là thêm con này nữa là chi để vừa chụp vừa quay đúng với cái con này nó hay chỗ nó vừa chụp vừa quay con alpha của mày đâu quay được quay được Ủa lộn xin lỗi con alpha mà đâu chụp được chụp được chụp mà sao mà ra được bằng canon luôn mà thiên hạ để nhất chụp rồi mẹ ơi sony mày tủ tí ông sony mày cũng làm ăn được gì á tao nói chụp hình là thiên hạ đệ nhất hình chân dung sách xiết là ca canon mà hình thể thao là nikon đúng không sau đây mày sao mà chụp mà, mà chụp thì được chụp đó thì tao chưa thấy Sony chụp ngon hết á mà quay thì tao biết rồi quay là mấy là chụp hình vtv nó quay bằng sony không lên phim nhìn trắng ngọn ngủ các bạn nó là mấy con sony dắt dây vì con alpha là nó nó giống con nào nó giống con này hay nó giống con này hay giống mày hay giống mày. giống con một đít đó giống một đít hả à, chất ảnh nó giống một đít vậy tự nhiên sao mày tư vấn qua dòng đó chất màu nó nó nó bây giờ sony chất màu bây giờ nó đẹp hơn nhiều chúc màu bây giờ đẹp hơn nhiều mà ừ, nó dễ chịu hơn canon nữa dễ chịu là dễ chịu gì thử biết <laughs> thử biết má má thử biết ủa vậy con là con chụp hình để con quay phim thì giống như con một điếc nè con nhưng mà cái con này là cái cái con này á là tính năng là chụp hình là chính quay phim là phụ khác con kia cũng là máy chụp hình nhưng mà người ta lấy đi quay phim không à nhưng mà gắn lên này vô được không phải gắn lên của nó thì là phải mua thêm dàn len của nó mình mua chưa bởi vậy thì tại sao tao mua thêm này tao giữ nguyên dàn len tao xài mày điên hả mày Ủa má tư vấn đúng ngu luôn Đúng không em Đổi ngu luôn Ủa tự nhiên nó kêu mình bán hết vàng này đi mua con alpha Xong rồi mình bán dàn len đi mua dàn len mới Ủa trong khi dàn len này cũ bán cái ghề à Vậy tao để dàn len này cũ tao mua thêm con này nữa Hai con y chang nhau mà thấy mẹ đỉnh cao trí tuệ chưa giống như giờ anh tính bán mạc anh mua bọc tre thôi ủa tao chưa tao bán mà tao nói tao mua bọc tre tao nói tao mua quá chơi chứ tao nói tao bán mạc hồi nào cái đó là mày suy diễn đúng không ví dụ giờ mẹ e tao giờ vậy tao đi tao đạp về quê không cho gì tao đi chợ được không <laughs> đó mà xong rồi tao để mày trắng ở đây rồi tao đi ờ, tao, tao, uh, hai hai hai sáu tao đi mày tao đi mà trắng rồi ba năm bảy tôi bắt chơi được không mất phải má đúng không ví dụ như vậy thì để mẹ trắng là bắt cắp con kia đi chơi con kia mua mới về đi đi cho banh sát pháo đi rồi con con con mẹ ép của anh thì để đó chừng nào con kia đi bảo hành bảo dưỡng giá bánh xe xì giỏ gì đó thì lấy mày trắng nó đi chứ tại sao phải bán ví dụ như bán là hợp lý không tưởng đâu sao ông ông ông bán ông dặn ông bán hết đóng đi mua bán con này luôn hả rồi xong rồi mua cái con giống vậy rồi xong mua nhặt lại mới đủ không có khác con mẹ gì trên trời hết em khác cái gì từ canon qua sony là khác từ từ cái hãng sang canon qua hãng sony hả ủa ăn như tiền của sony vậy hả thằng chó này chắc chắn là có ông nào vừa bán sony đang liên kết với nó rồi mấy em còn có đưa ra chính sách cái ghét không bởi vậy á mai mốt tụi em mở công ty ra đó ổng có cái thằng nào thân mình nhất nó phải đề phòng khứa đó nghe chưa ủa có thằng này mày khai ra lại đi thằng mày mày thằng sony rồi cho tiền mày thằng mày tắt máy tụi chết mẹ luôn nè tắt máy đi hay thì mua sếp đi ba giàu nghèo mẹ gì lai xe là đương nhiên rồi có chùa hoài ba triệu